được rồi thần nông Đây là cách các cô trồng lúa sao Phải thế này lúa sẽ mọc tốt hơn nhiều Muối tốt với những thứ này tôi có thể đổi bao nhiêu muối Anh muốn lấy bao nhiêu cũng được Anh nói thật chứ Trước giờ anh chưa từng đến đây sao Chưa Ở thần nông Anh muốn đổi lấy bao nhiêu tùy thích Tôi muốn đổi một nửa của cải của mình để lấy muối Nửa còn lại lấy núi và giải Vậy có được không 随你，tùy ý anh giờ ăn trưa rồi Tới giờ ăn trưa Tộc trưởng Mời ông Khương Diêm Tộc trưởng bộ tộc Thần Nông anh đến từ bộ tộc nào? Tôi đến từ hữu hùng ở cơ thủy Có phải bộ tộc sống ở núi cơ thủy? Phải Phải mất 20 ngày để tới được đây anh đói không Có ạ à? Lại đây Cùng ăn nào tộc nào tấn công chúng ta vậy Bộ tộc thần nông chúng ta Chưa từng gây chiến với ai trong suốt 10.000 ngày qua Tộc trưởng Tôi cũng không biết Tộc trưởng Tộc trưởng giống như cậu Hắn có thể bay trên những tán cây Nhưng nhìn cách ăn mặc của hắn Thì hắn không phải người của tộc thần nông Ta sẽ gọi lũ thú vật để tìm ra hắn Ta sẽ bắt được hắn Và khiến hắn đầu hàng tu tối cao đã đi rồi Mọi người hãy tập hợp gây tranh lại Diêm Trạch giữ chặt lấy Cái gì thế? Là viên đá xác định phương hướng dựa vào bóng mặt trời Nhìn này Chúng ta cách phía đông nam của Chi Shui 7 ngày rưỡi đi bộ Dựa vào bóng của cây gậy nhỏ đó ừ. sao? Ừ Nếu không có mặt trời thì sao? Nếu không có mặt trời Hoa hướng dương và tiếng sủa cũng có thể đoán được vào buổi chiều, còn có sao thất đậu ở phía Bắc cũng có thể giúp chúng ta xác định phương hướng. Hòn đá được khắc gì vậy? Anh khắc trên đó từ địa Nhờ sự giúp sức của đất Anh sẽ không làm mất hòn đá Anh cũng khắc gì đó cho em nhé Ừ anh sẽ cắt từ lũy Mau giết con báo Con hưu đang có thai Nó đang mang con trong mình Giờ thì cả hai đều chết rồi Xin lỗi, cung của anh bắn không được xa Dùng dây gân Cửa hưu và báo để làm dây cung Nó sẽ bắn được rất cao và rất xa Và dây cung cũng rất chắc ừ. Cái cung này chắc hơn cái cũ Gấp 10 lần đó Đuổi theo đi Xa cả 100 bước chân Chắc chắn chúng ta sẽ tóm được con báo đó <laughs> Chắc chắn là được <coughs> Hãy làm người phụ nữ của ta Ta muốn em ngay bây giờ <coughs> Con không muốn làm người phụ nữ của cửu sao Không Vậy con muốn thuộc về ai Địa Con <laughs> không phải người phụ nữ của địa Không phải Phải Chắc chắn là vậy Ngày hôm nữa chúng ta sẽ đến tập hữu hùng Ừ Em biết Em có hối hận gì đi cùng anh không ừ. Không cử động Có con rắn sau lưng em Một con báo hung dữ đang ở sau lưng anh Đừng sợ chú Có anh ở đây Chúng ta sẽ đi cùng nhau Theo dấu của cành cây này, băng qua khu rừng và con sông, chúng ta sẽ đến được tộc hữu hùng. Anh đã để lại những thứ này dọc đường sao? <laughs> Những lúc gặp trời mưa, anh luôn tìm được đường về. Bà em nói, rất khó để phụ nữ băng qua sông. Em là người phụ nữ của anh, chắc chắn thế. ngoại tộc đến Họ đang tới đây Có người ngoại tộc đến Có người ngoại tộc đến Tôi là tộc trưởng của tộc thần nông Tên Khương Diêm đây có phải là nơi của tộc hữu hùng không? Đúng vậy Đừng lo Chúng tôi đang tìm nơi trú ẩn Chúng tôi sẵn sàng Mở dùng đất quan cho các anh Xin hãy thương xót chúng tôi Cho chúng tôi đất Để sinh sống Chúng tôi sẽ ghi nhớ ơn này tận sâu trong lòng. Tới rồi, tộc hữu hùng. Thích. Có ai trong nhà tôi sao? địa là em đây Anh về rồi Em tới đây từ lúc anh vừa mới đi Và em biết anh sẽ quay trở về Nên đến nước thịt thỏ cho anh ăn đó Cô ta là ai? Cô ta không phải là người của tộc hữu hùng Cô ta là Lũy Đến từ tộc Lộc Minh ở Tây Lăng Bây giờ cô ấy là người phụ nữ của ta Cô không thích tôi là người phụ nữ của địa sao Không được Cô ta quá xinh đẹp Tôi sinh ra là để dành cho đĩa Mo Ta chưa từng nói em là của ta Chỉ cần đĩa muốn Cô cũng có thể ở cùng anh ấy Sao cô dám Lấy đĩa khỏi tay tôi Mo Làm ơn đi đi Địa à Rồi cô ấy lại đi Anh chỉ muốn tốt thôi Anh đã nhìn nó lớn lên và Anh chưa từng nghĩ nó sẽ là người phụ nữ của anh Em là người phụ nữ duy nhất anh muốn ở cùng đĩa Em muốn ở cùng anh Cơ cụ muốn em làm vợ anh ta đấy Em thà chết còn hơn Đĩa Nếu anh từ chối em Em sẽ vào rừng cho đỡ thú cắn chết Hãy ở cùng anh Thật sao Vậy em là người phụ nữ của anh trưởng tộc thần nông Ông đã mở ra một vùng đất rộng lớn Tộc hữu hùng vẫn chưa đáp lại được nghĩa tình này Tộc hữu hùng đã cho thần nông đất Để sống Đó đã là ơn lớn với chúng tôi rồi Ngọt Diệu Đây là nước gì vậy <laughs> ừ. <laughs> Còn đây là gì đi Ăn xong em sẽ nói Ngon quá dạ, ừ. Ngon thật Mó à Đây là em phải không Ừ, đó là ngày em đến đây Những chết khắc này tượng trưng cho số ngày em ở đây sao? Phải Mỗi ngày mặt trời lại mọc ở một chỗ khác nhau Em có thể nhìn thấy từ bóng của cây gậy Và vào ngày thứ 360 Bóng sẽ quay trở về vết khắc đầu tiên Không thể tin Là em đã ở đây lâu như vậy lửa tắt Mọi người sẽ biết thôi Tại sao? Tường, đồng thanh giấy cứng Tường, tượng gì cứng gì Đa tự, quân tử, bao lại xem Được Mau Bức tường này có thể chống chọi với chó mưa và thú Nó rất cứng Nó làm bằng gì vậy? Sao lại cứng như thế? Tôi đã trộn các cành cây nhỏ lại cùng với buồn Sau đó nung nóng chúng Địa có thể dựng tường Xung quanh vùng đất của chúng ta không Được Chắc chắn được Địa nói, bộ tộc của chúng ta đang phát triển rất tốt Chúng ta có đủ lương thực để cho con cái của chúng ta khi chúng sinh ra Thật tốt quá lúa tốt lúa tốt Kia là gì Là bức tường Tại sao lại gọi nó là tường Vì nó có thể ngăn được thú, lũ lụt Và cả những kẻ xâm lăng Ai đã dựng nó lên Cơ địa của tộc hữu hùng Cơ địa đang ở đâu Cơ địa Cơ địa đã dẫn những chàng trai trẻ đi săn thú rồi Hãy đưa người của ông Chạy mau đi à, Nếu không Tất cả các người sẽ bị thú của ta ăn thịt Trưởng lão Thần Long Trưởng lão Cơ Sơn Địa Si Dư Dẫn theo thú của hắn Đã đóng chiếm bộ lạc của chúng ta Mọi người trong tộc đều đã thoát ra Mũi giáo của tộc Si Diêu rất sắc bén Búa đá của chúng ta không đọ lại được với sự sắc bén của mũi giáo trưởng lão Khương Diêm Ông có thể cho tôi biết mũi giáo này được làm ra bằng cách nào không? Hòn đá cứng này Được mài thật bén Địa Nhất định phải giữ lại cội nguồn của tộc Hùng Nhớ đó Đế Đế Lũy bị bắt rồi Nữ nhân của cơ địa Không ai được đụng vào Ta muốn nữ nhân của cơ địa Vậy thì hãy đánh bại cơ địa Tất cả nữ nhân đều sẽ là của người của hắn có thể giết người Siyu đã thả em Siyu muốn chàng đầu hàng Không có da heo, da dê, không có bè Chúng ta không thể nào có xong được Mau làm đi Không thể làm được, không làm được đâu Chúng ta phải tìm đường khác thôi Làm không được cũng phải làm Qua được con sông này chúng ta mới thoát được Đại tộc lĩnh Tộc lĩnh Trưởng lão Thương Diêm đưa người trong tộc đi Đi tự sát Tộc lĩnh không có thức ăn, tộc sư du bám sát theo sau Người lớn tuổi thì đi tự sát Đây là luật lệ của tổ thượng Giới dẫn, bây giờ ta sẽ bỏ quy tắc này Không còn luật lệ tự sát nữa Ta là đại tộc lĩnh của tộc hữu hùng Ta xóa bỏ điều lệ tự sát Bảo lên bờ Ta đã bỏ điều lệ tự sát Phiêu du đến rồi Phiêu du đến rồi sông này đã cắt đứt huyết mạch của tộc hữu hùng không chỉ cần còn có một nữ nhân của tộc hữu hùng thì huyết mạch của chúng ta sẽ không bao giờ đứt Đi thôi Ta là cơ địa Ta đến rồi cơ địa Đây là nước gì? Đây là nước được nấu từ trái cây trên núi, táo và các loại cốc. Cái này được tập hữu hồn tiếp đãi người khách quý nhất của mình. Cơ địa muốn làm gì ta? Tập Siêu rút khỏi cơ thủy Thì chúng ta sẽ thả người ra Tiền Địa Là ta đã hại tộc hữu hùng Thần nông Không Đại nạn của Siêu đến rồi Cái gì Mau đi thôi Báo cho các tộc trưởng tộc tỉnh biết Bảo họ mau chuẩn bị Đại Hồng Thủy sắp đến rồi Đại Hồng Thủy sắp đến rồi ờ, Để ta đi Hãy nói với mọi người Bức tường của chúng ta rất chắc chắn Không sợ Đại Hồng Thủy Tất cả người trong tộc Mau đến đàn tế Đại Hồng Thủy đến rồi Mau trốn thôi là hồng thủy đến rồi Là hồng thủy Mau chạy đi Điện đang làm gì thế chú si dương Đại hồng thủy đến rồi Bắt lấy dây thừng Cầm lấy Si Dương Si Dương Kéo tỉnh rồi lũy sinh rồi Là con trai Tổ tiên phù hộ Ta có nữ nhân tuyệt vời Siêu Siyu đâu rồi Đi rồi người trong tộc đang chờ anh lên đàn tế Để nói chuyện với tổ tiên Giờ ngươi là đại tộc lĩnh của tất cả các thị tộc. Có thể ở lại không Không Ta sẽ đi đến chân trời góc biển Dẫn theo nữ nhân của ngươi Chỉ à, cần còn có nữ nhân Thì đều là nữ nhân của ta Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa thịt ướp nước muối, nước thần. Cái này cho nữ nhân của ngươi Ta sẽ cho ngươi một trăm nam nhân trai tráng Không cần Ngoài ngươi ra Không ai có thể đánh bại ta hết 20 năm sau Ở trên sông tôi thấy có bóng người đang đến Người trên bè ăn mặc kỳ lạ Không phải là người của một trăm thị tộc chúng ta Các người là Tôi là con trai của Si Bác Đây là em gái tôi Vũ Mau đứng dậy Phụ thân các ngươi khỏe chứ Phụ thân của tôi đã bị thần Si Du gọi đi rồi đây là dương miệng ông ấy nhờ tôi Đưa cho đại thủ lĩnh để làm dương miệng của 100 thị tộc Đây là bốn con chim thần ngậm thần mặt trời trong miệng Có chim thần, có thần mặt trời ở trên đầu đại thủ lĩnh Sẽ phù hộ cho 100 thị tộc có được cuộc sống ấm no đa tạ Tổ tiên của nó chính là con bò rừng ở trong rừng Được phụ thân tôi thuần phục Nó có thể cày ruộng, cắt cỏ, chuyển đá Thịt có thể để ăn Da có thể làm áo giày Sừng có thể làm cung bắn Phụ thân tôi nói Nhất định phải đem tặng cho đại tộc lĩnh thân Đây là gì Quốc gia Hình vuông này Chính là bốn bức tường lớn của chúng ta Ba con người nhỏ bên trong Chính là một trăm thị tộc Một trăm thị tộc đoàn kết với nhau Mới là quốc gia Quốc gia chính là một trăm thị tộc Một trăm thị tộc chính là quốc gia những gì đã qua Chúng ta từ đâu đến Phải đi về đâu Những thứ mà mỗi một cuộc đời để lại Đem đi Đều sẽ hòa nhập vào mặt đất dưới chân ta Chỉ có mặt đất dưới chân Mới có thể vượt qua sống chết Hiểu được cuộc sống Người trong tộc của ta sẽ tiếp dạ tục được truyền từ đời này sang đời khác Còn sinh mạng của ta sẽ có được sự vĩnh hằng từ trong niềm thương nhớ của các người Hôm nay, một trăm thị tộc cùng tôn ta làm thủ lĩnh Ta nhận được sự yêu thương của mọi người Cơ địa ta rất cảm kích Chúng ta xem đất là mẹ Xem thóc lúa là sinh mạng Xem thức ăn là trời Xem màu vàng là phúc đức Chúng ta cùng ăn uống sinh hoạt Cùng vui vẻ hạnh phúc được thuyết minh bởi tvhay.org